Thưa quý vị, một đồ vật được ví von là chiếc gậy ma thuật làm đẹp có khả năng biến hóa gương mặt của người phụ nữ. Quý vị có đoán ra được đó là đồ vật gì không ạ? Đó chính là son môi. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, những thỏi son này cũng cần phải được nghiên cứu để phù hợp hơn với xu hướng dùng nguyên liệu tự nhiên, không hóa chất. Chúng tôi gọi những người nghiên cứu đó là những phù thủy tạo nên chiếc gậy ma thuật. niềm đam mê rất lớn với mỹ phẩm và ngay từ khi còn là sinh viên tôi đã có một ao ước có thể tự mình tạo ra những loại mỹ phẩm an toàn, thiên nhiên và lành tính không chỉ cho mình sử dụng mà còn cho bạn bè và những người thân xung quanh nữa. Và rất may trên con đường chinh phục ước mơ của tôi tôi đã gặp người bạn đồng hành của mình. Bằng niềm đam mê của mình chúng tôi đã trải qua rất nhiều những khó khăn và giờ đây chúng tôi đã có thể đưa những sản phẩm an toàn, thiên nhiên, lành tính đến tay người sử dụng và nhận được đông đảo sự đón nhận từ chị em phụ nữ Việt Nam. Mỗi một tháng trước một lô sản xuất ý, thì chúng tôi sẽ thực hiện việc đưa mẫu thử lên trung tâm kỳ, trung tâm đo lường để kiểm nghiệm những cái chỉ số thành phần của cây son đó. Nguyên liệu cho sản phẩm son râu của chúng tôi được nhập chủ yếu từ Mỹ và Tây Ban Nha, không chứa chỉ gây hại cho người sử dụng. Đồng thời thì sản phẩm son của chúng tôi còn chứa những thành phần tự nhiên ví dụ như dầu dừa phân đoạn hay sáp ong và chúng tôi còn cho thêm vào đó là chiết xuất hoa hồng và dầu gan cá để giúp cho làn môi của chúng ta không bị thâm Tuy mới xuất hiện trên thị trường chưa đầy 2 năm, nhưng những sản phẩm son Kemly Rose của người phụ nữ trẻ sinh năm 1990 này đã chinh phục được lòng tin của người tiêu dùng Việt. Cô chia sẻ khi Tiên Phong đưa dòng son kem lì handmade ra thị trường, có tháng cao điểm năm 2017, doanh nghiệp đạt con số kỷ lục xuất hơn 200.000 thỏi son ra thị trường. Với máy móc dây chuyền sản xuất được đầu tư hiện đại, hiện nay mỗi tháng doanh nghiệp này xuất ra thị trường từ 30 đến 40.000 thỏi son tạo nguồn thu nhập cho hơn 40 công nhân có trình độ chuyên ngành hóa mỹ phẩm và hơn 300 đại lý phân phối trên khắp cả nước. Khi khách hàng lựa chọn Sunrose của công ty Mini Garden đều yên tâm bởi chất lượng sản phẩm đã được các cơ quan chức năng kiểm định, có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng, trên mỗi tem đều có mã cào chứng thực sản phẩm chính hãng và số điện thoại chăm sóc khách hàng của công ty. Ngoài ra, các sản phẩm lỗi hỏng hoặc trường hợp khách hàng không may bị dị ứng cơ địa do thành phần mỹ phẩm của Mini Garden đều được bảo hành đổi trả trong vòng 7 ngày. Đặc biệt, tặng ngay 10 triệu đồng cho bất kỳ khách hàng nào chứng minh được sản phẩm Sun Rose của công ty Mini Garden bị nhiễm trì, thủy ngân hay hoạt chất corticoid vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế. Theo như tôi được biết thì à, đã là một sản phẩm từ thiên nhiên thì tất cả ai cũng thích dùng vì là nó không có những cái chất bảo quản hay là uh, những cái um, chỉ độc hại gây cho da vì đây là một sản phẩm của ờ, từ thiên nhiên thì nó sẽ giúp cho mình cảm thấy dùng tự tin và an toàn hơn đối với sức khỏe của mình. Có thể thấy, sử dụng son kem lì với nguyên liệu tự nhiên đang là xu hướng lựa chọn của nhiều chị em phụ nữ hiện nay bởi độ bền màu, Trung bình một thỏi son kem lì có thể bám màu được từ 6 đến 7 tiếng, dễ đánh lên môi, dễ tạo viền từ những nét trồi quét đầu tiên. Hơn nữa, với thành phần dầu dừa có trong son kem lì Rose sẽ giúp cho đôi môi trông gợi cảm hơn, mềm và bóng hơn. Với những ưu điểm vượt trội cho thấy việc lựa chọn mỹ phẩm thiên nhiên đang là xu hướng của người tiêu dùng hiện nay và đây cũng chính là thước đo cho sự uy tín chất lượng của những doanh nghiệp kinh doanh chân chính như Mini Garden. Với niềm đam mê không ngừng nghỉ ấy, chắc hẳn những sản phẩm Sun Rose sẽ ngày càng chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất trên thị trường.